đất này đấy nó chui đất á mọi người đây đây đây đây u u má ơi quá trời luôn nó sẽ chui đất nè để để không nó sẽ chui đất này. à nó đang kiếm chỗ mọi người còn nó chui xuống đất kìa nó nhiều lắm nhiều lắm I got enough of every melody They all sound the same Yeah For my broken heart No remedy But maybe if you stay We can get away with it Cause you make me love my imperfections Answer all my questions Just to show me What's on the other side of inhibition đây xin chào mọi người hôm nay bọn mình à, đang ở biển Kira thì hôm nay bọn mình sẽ bắt uh, sò với lại sò với lại ốc bóng uh, ốc bóng tay mọi người đây là con uh, này con nhỏ đây em đây là thờ, đây em nó đè túi rác rồi gomi gomi fukuro còn đây là Nakajima san này <laughs> <laughs> đây là người của công ty mình đó hôm nay là cùng nhau ra đây biển bắt bắt bắt sò hiện tại à, nước bây giờ nó chưa xuống mọi người thì à, còn khoảng à, khoảng nửa tiếng nữa là nước là xuống từ từ á thì tí nữa nước xuống thì nó ở chỗ này ống bông tay nó sẽ lồi lên những cái lỗ á thì mình sẽ xịt muối xuống để mình bắt những con này thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha bây giờ anh em đang bắt những con sò đây nước nó còn dâng á sugar gặp má mà cả miếng này đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây qua đây được qua đây được rất là nhiều luôn đây nhiều lắm mọi người ơi đây là ôi nó quanh chỗ này mà nhớ nhỉ đã em góc to lắm chỗ này to lắm anh đừng quanh mông em nhá hương hương ông tay đâu em <laughs> con cua cái càng cua cái càng cua nhiều đâu đâu em bóc ông tay qua em đâu không không cay cay cay tại vì ta có tả được này ờ, này cả này cả <laughs> à, à, 中島さん間違い間違い よく掘るあるね掘らないとかああ場所ねおおsợ quá đây wow to quá tí nữa mình ờ, nước xuống mà bọn mình sẽ xịt muối xuống để lội đầu lên đó mọi người đấy ông tay nhiều lắm dạ? dạ, Nakajima-san, matigai ôi này あここここへんね多いよじゃあ俺もその辺あ待とうかな置くのがいいはい ướt rồi ướt rồi mày cụt à ai rồi nó cụt em ơi <laughs> nó cụt này nó cụt này ôi mày cụt cụt ghê vậy ôi giời cái đầu ghê vậy đầu ghê vậy cụt vào mày không mút nó vào <laughs> anh ơi kêu ngược tay trái này em đến được đây <laughs> anh Trung mình vào mắt được con mấy đó Ôi Ôi giờ cái gì cái gì thế Ôi ôi Thắng ẩm bắn trước bây giờ anh Ôi ôi Ôi nhiều lắm Gỡ gỡ gỡ gỡ các bạn thấy có cái chỗ thiết kế cái chỗ đựng sò cái nào đầy nó sẽ nằm bông hồn của cháu <laughs> chỉ cần cào một lớp cát nhỏ thôi xong đó người ta sẽ lấy lưới người ta xịt xuống à, cái à, người nhật này đi bắt ốc tay mọi người thì đang kiếm cái cái, cái lỗ cái lỗ mình sẽ xịt muối xuống là con ốc lên sẽ lồi lên mà chỗ này hiện tại nước nó à, đang còn cao á nên mình chưa có bắt được nước mà nó xuống tí nữa mình sẽ bắt cô chắc đi mới được rồi nè nó phải đi rồi đang lên mọi người đang lên này áo tay đang nhú lên này <laughs> một cái nhú lên mà đã nó đang nhú lên nhú lên con này nó hơi bé, <laughs> béちょっと頑張ってる മികച്ചിട്ട nó không lên luôn rồi lên tí ê ta ê ê ê, bắt đã bắt ôi bắt được rồi bắt được rồi ra con nhỏ xíu mà người gì vậy Chó, to chưa? Trời Em bắt được hai vậy? Mò tốt vậy? Cho anh Khôn đấy Cho anh, anh đợi anh miệng này, mình trên đây nè, ở miệng đó Ừ Đấy <laughs> Đố em bắt được anh <laughs> Đây Đây Nhiều không? Nhiều không? coi rồi lê lết luôn rồi, bất chấp không còn quan tâm gì hết móng tay chút xíu à hương ừ, em kiếm móng tay cho anh đi em anh còn ăn khô nào không ăn cứ đòi ăn móng tay thích hơn không móng tay ngon bằng con này không anh móng tay ngon hơn chứ ừ đây mọi người nãy uh, ờ, mấy mấy em nó bắt ở đây ờ, lỗ này nhiều lắm hút xuống đất này đấy nó chui đất á mọi người đây đây đây đây u u má ơi quá trời luôn nó sẽ chui đất nè để để không nó sẽ chui đất nè này, à đó, nó đang kiếm chỗ mọi người còn nó chui xuống đất kìa ta nó sẽ chui nó nhiều lắm nhiều lắm anh có lấy đâu cho anh thôi ta từ ta dừng không được người ta trời ơi trời trời trời má nguyên ổ luôn mà không phải chỗ nào nó có như vậy hết cho mình mình cứ làm xong rồi đưa cái tay ra bên ngoài nó lát nữa lọc những cái con sò to ăn ra thôi ghê vậy chảnh vậy sao mà cứ mua cái lỗ này vậy kiếm lỗ khác có thấy không bắt nãy có được con nào đâu ten ten ten ten ten ta đã được một con nha <laughs> anh lấy được con chỉ cứ móc móc móc ra ngoài thôi móc cứ móc xuống sâu xong rồi càng ngày càng lên một tí thì nó sẽ dễ hơn cái đó ấy có con à? À? đây đây đây đây đây đây Đến, tên, tên, tên Hai con à, Hai con rồi Bộ đây này, nó được chưa cho Ô, nó, nó chui xuống, nó chui xuống Nó chui xuống mọi người Nè Nó chui đút xuống nè Ghê Em ở đảo là một lãnh tụ có con nè oh, oh, oh. Đây con này mới mua ngoài ngoài chạy nha mọi người là cái khó bắt quá trời luôn tại nhiều lắm mọi người này là toàn mua ngoài chợ đó, giả bộ á nên uh, chỗ này là người ta sẽ miễn phí mình bắt miễn phí mình ờ, đợi tới chiều xuống mình sẽ bắt bắt uh, sò ờ, nhiều lắm sò nhiều quá trời luôn à? đấy mọi người tới đi, uh, mình bán cho một con trăm yên thôi con lớn nhất trăm yên giờ hôm nay giảm giá rồi bữa trước mình bán là bốn bốn một bốn trăm yên một con bữa sáng một con à ừ, bây giờ mình bán rẻ thôi Trời, cái này gì vậy ừ, bán rẻ thì xong rồi có có vậy thôi đấy dòng <laughs> nước dòng nước đi té nước Chukada mà ta nhé Bây giờ à, bọn mình à, sẽ về ô cảnh sát rồi. À. <laughs> Cái sao trừ kêu cứ Cái sao trừ cứ Nó này <laughs> cả rồi cả rồi cả rồi. 車車車cả <laughs> ông người nhật nè ông nhật còn người công ty để xe không đúng ông chạy <laughs> ông chạy đi à, coi gì rồi xe nè xe xếp không đúng mọi người nên cảnh sát tới sao ấy ngôi cả hôm nay mình à, giới thiệu mọi người là cái chỗ đất à, ống móng tay ở đây nè đây là sò cái băng sò hôm nay hôm nay mình bắt đúng lắm nhiều lắm nhưng mà bắt ờ, nhiều quá thì ờ, đi xe đạp á chở không có hết được nè cái chỗ này nè che sang, sang sẻ rồi rách bọc là không có chỗ mà đem về luôn ở dưới đi tôi rách rồi dưới đi tôi rách rồi lấy cái bao khác nữa Wow. Sang ít ít ra bóc bóc tay cũng được vài con bóc hư mấy cái sang rách hết bọc hết đó cảnh sát đang à, <laughs> đang dẹp xe <laughs> chắc có xe nào nó chạy nó đậu không đúng sao cảnh sát tới bóc qua chưa à không tay nha mọi người thì à, cảm ơn mọi người à, cảm ơn mọi người xem video của mình nha à, thấy hay like subscribe đăng ký kênh mình nha tạm biệt mọi người ở video tiếp theo bye bye nha